Rồi xin chào tất cả anh em Thì ngày hôm nay thì mình à, lại quay trở lại đây Thì sau một thời gian mình à, quá lô bu với công việc Thì ngày hôm nay mình tiếp tục quay trở lại anh em Cho anh em xem những video thật là chất lượng nhé Đây là dòng chim bồ câu Titan Thái siêu thịt anh em ạ Có lẽ là không còn lạ lẫm gì đối với những anh em mà nuôi chim bồ câu Thì à, thời điểm này thì à, mình cũng à, có rất nhiều những cái đơn hàng á Nên mình đi cũng khá là nhiều nên là mình cũng à, không thường xuyên làm video cho anh em được cũng rất nhiều anh em hỏi mình về cách nuôi chim bồ câu sao cho hiệu quả thì mình cũng uh, trao đổi với anh em là anh em lên cái uh, trang uh, kênh youtube nông dân làm giàu của mình á rồi anh em uh, xem những cái video trên đó có rất nhiều những video cực kỳ hữu ích cho anh em anh em có thể xem lại trên đó và những video mình ra nào mà video mới thì mình cũng hy vọng là anh em ủng hộ mình nhé đấy anh em thì thấy là cái cái kênh của mình là mình tâm huyết với nó lắm mình cũng uh, những cái gì mình biết về chim bồ câu là mình đăng lên trên đó hết cho anh em xem và mình ờ, cũng ờ, trao đổi luôn đó là ờ, mình ở hệ thống trại của mình là bao đầu ra cho anh em nuôi luôn có nghĩa là anh em cứ việc nuôi đầu ra là, là có mình hỗ trợ mình bao tất cả cho anh em từ anh em mà nuôi mô hình lớn đến những anh em mà mô hình vừa phải nhỏ mình đều bao đầu ra cho anh em hết là anh em cứ nuôi thoải mái luôn nhiều anh em à, cứ à, hay à, than vãn là nô bồ câu mà bị kẹt đầu ra mình nói là cứ bao nhiêu đầu ra mình cũng có cho em tất đây không phải mình chém gió đâu anh em nhé đây là mình chia sẻ thật lòng đấy có rất nhiều người mà mình hỗ trợ đầu ra là bữa nay cũng thành công rồi anh em ạ rất là thành công luôn mình nói là mình làm được mà chứ có nhiều người họ bán giống xong là họ chạy mất hút rồi anh em thì anh em rất khó trong việc đầu ra còn đối với mình không bao giờ có chuyện đấy mình sẵn sàng bao đầu ra cho anh em hướng dẫn anh em nuôi chim mà sao cho buộc uh, ờ, cho nó thành công đấy, anh em có thể thấy là những cặp cặp chim bồ câu ở trại mình nó chất lượng không quá chất lượng luôn anh em có thể đi khắp nơi rất nhiều trại nhưng mà đố anh em tìm được cái cái ờ, cái địa chỉ nào mà chim bồ câu giống mà nó to nó chất lượng mà nó để sai như trại mình cho anh em đi vòng luôn đấy mình không à, việc gì ờ, mình phải quảng cáo quá lố mình cũng không chiêm gió làm gì cả đấy những cặp chim ở trại của mình là cực kỳ thuyết phục luôn chứ nhiều khi mình chém gió mà hình ảnh nó không tới là anh em biết liền gì đâu nhưng mà anh em đến trại của mình là anh em khác anh em sẽ có một cái nhìn khác về nuôi chim bồ câu luôn chứ những đa số những cái trại khác họ nuôi chim xấu lắm anh em ạ anh em bắt giống về là anh em thất bại là đúng đấy sai ở cái địa chỉ mà anh em tìm đến còn chim ở trại mình anh em thấy không nhìn cứ như là con ờ, con gà tre anh em ạ chim bồ câu anh em có thể thấy là ở trại mình lúc nào anh em cũng thấy à, à, chim bồ câu ra ràng rất là nhiều mà mình cũng xuất đi liên tục giống đi liên tục có thời điểm anh em đến thì à, trại à, mình rất là nhiều chim giống này có thời điểm anh em đến là chạy mình à, xuất đi khá nhiều chống lồng khá nhiều đó là mình xuất đi mình bán mà mình nhập giống liên tục về cho anh em và bây giờ thì à, nói chung là dịch bệnh nó hoành hành nhưng mà không sao cả mình sẵn sàng mình ship đến tận nhà cho anh em luôn anh em nào mà có nhu cầu mình sẵn sàng ship và sắp tới nữa thì mình đang tính hình thành một chuỗi à, cửa hàng à, thịt chim bồ câu anh em thịt chim bồ câu và thịt à, của những cái à, à loại à, thực phẩm mà mang đậm cái bản sắc à, à, núi rừng ấy. tại vì hiện tại là anh em có thể là chim nuôi trên à, tây nguyên này rất là lớn luôn nên mình là tính mở một cửa hàng thịt chim bồ câu có địa chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh luôn tại vì ở cái địa chỉ này thì mình à, xác định nó là cái lượng tiêu thụ lớn thành phố hồ chí minh luôn bình dương luôn và đắk lắc luôn mình sẽ hình thành những cái chuỗi à, à, bồ câu thịt chim bồ câu làm sẵn để phân phối cho những cái nhà hàng phân phối thêm cho các hệ thống nhà hàng và người dân họ có nhu cầu anh em tại vì à, mình cũng biết là bây giờ cái cuộc sống ngày càng hiện đại ấy, thì cái việc mà người ta chi tiêu người ta ăn á thì nó ngày càng nó phát triển và đặc biệt ở hệ thống trại với con chim bồ câu của mình là à, đảm bảo về chất lượng chất lượng thịt chứ nhiều à, địa chỉ họ à, thực ra là họ bắt chim bồ câu ở đâu á và nó không có à, nào là chim ta chứ nó lai tùm đung đây anh em ạ nó không chất lượng á chim của mình là rất chất lượng luôn Đấy, chính vì mình có những cái tiềm lực đó nên là mình sẵn sàng mình bao đầu ra cho anh em luôn là vậy mình không sợ là vậy ấy. chứ mình hiện tại là cái ờ, thị trường thịt chiêm bồ câu là người ta nuôi không đủ để tiêu thụ mà anh em mình nói hoài luôn là không đủ để tiêu thụ chim bồ câu nên anh em cứ nuôi thôi anh em cứ nuôi và anh em uh, ký hợp đồng luôn với mình mình sẵn sàng mình có hợp đồng mình ký cho anh em luôn mà với mức giá nó mình sẽ cho một cái mức giá cố định từ trước đến giờ chứ mình đâu có làm theo kiểu hôm nay giá thế này mai giá thế kia đâu anh em nên anh em không phải bận tâm về điều đó và trại mình có có một cái đội ngũ à, nuôi chim bồ câu là dạn dày kinh nghiệm luôn anh em nuôi chim bồ câu rất chuyên nghiệp và sẵn sàng là truyền đạt những cái kinh nghiệm nuôi chim bồ câu để cho anh em nuôi cho sao cho nó thành công ai làm việc gì cũng mong mình thành công mà anh em đúng không ai làm gì cũng hy vọng mình thành công nên ở trạ mình là sẵn sàng là truyền đạt hết những cái kỹ năng kinh nghiệm làm sao để cho anh em nuôi chim nó cực kỳ thành công nhé anh em à, có thể à, đi những cái hội này hội kia thấy người ta than là nuôi chim bồ câu cái này kia nhưng mà không phải đâu anh em ạ đôi khi nó là một cái chiêu thức chiêu thức để họ gom chim bồ câu hoặc là hạ giá thành chim bồ câu ấy thì đó là những cái à, cái thông tin rất xấu còn là trại mình đây mình nói là mình ký hợp đồng với anh em có mức giá cụ thể luôn mà nên anh em cứ việc nuôi từ ở Việt Nam mình ở địa phương nào cũng có thể nuôi được chim bồ câu và địa phương nào mình cũng có thể hỗ trợ đầu ra anh em cứ uh, vận chuyển xe thôi mà chứ khách cái thứ bây giờ nó quá thuận tiện luôn nên là mình không vì gì mình phải ngại cả chim một câu ti tan thái siêu thịt này thì mình nói là cái dòng siêu lợi nhuận hiện nay siêu đẻ siêu thịt mà anh em nuôi khi mà bắt giống về anh em nuôi mấy tháng anh em lấy lại cái cái nguồn vốn của nó rồi và nuôi chim bồ câu này thì tầm khoảng chục năm rồi anh em mới phải thả đi thì nó quá lời đấy anh em với lại con chim bồ câu mình hay nói là không nó không bị dịch bệnh nuôi con gà thì bị cúm nuôi con heo thì bị dịch nuôi con bò hiện tại thì bây giờ nó bị à, nổi những cái à, ở cục à, à, bị virus đây anh em thấy tiêu hủy chưa ngay cả bò lở mồm long móng các thứ nhưng mà chim một câu chưa bây giờ anh em thấy thấy nghe cái câu à, cụm từ ờ, đại dịch ở cái cái cái cái cái, cái dòng chim này anh em có thể có thể tham khảo rất là nhiều mình là một người à, cũng làm à, à, có kinh nghiệm nuôi chim bồ câu mà mình cũng có am hiểu về cái cái thị trường cũng như là cái nền nông nghiệp của Việt Nam nên mình sẵn sàng mình chia sẻ để cho anh em biết về nuôi cái gì là hợp lý nuôi như thế nào là hiệu quả thực ra là mình không phải lấy là mình à, mình quảng cáo bán giống đâu anh em ạ nhưng mình hay nói là mình à, đủ rồi nên là mình cũng hy vọng là làm sao để truyền đạt những cái gì của mình tốt á để cho mọi người tiếp cận chung phát triển chung cùng với nhau thì nó sẽ hấp dẫn hơn rất là nhiều và cái thị trường thịt chim bồ câu nó phát triển đa dạng hơn rất là nhiều nhưng mình hay nói là một con chim bồ câu này cái chất lượng thịt của nó bằng 8 đến 9 con gà mà anh em đặc biệt là những cái người người già người yếu đấy là những à, bà bầu nữa ăn một con chim bồ câu thôi là là bổ rồi mà nếu có điều kiện thì tầm bổ nhiều chim bồ câu ấy. quá chất lượng luôn và những cái nhà hàng chim bồ câu bây giờ là phát triển rất là nhiều và mọc lên rất là có thể nói là mọc lên là như nấm luôn anh em ạ cửa hàng thịt cũng vậy nên là mình có một cái đầu ra phải nói là rất là hứa hẹn rất là tương lai luôn với lại nuôi chim bồ câu nó rất là nhàn hạ anh em nhé một ngày anh em nhé chỉ cho nó ăn hai lần thôi còn hệ thống nước tự động là là nó tự chảy vào đấy rồi có nghĩa là anh em không phải tốn đi công chăm sóc quá tiện lợi luôn còn anh em nuôi heo này anh em nuôi gà này anh em thấy cực không cho ăn rồi chăm sóc rồi tiêm cái này tiêm cái kia cho ăn tăng trọng đặc biệt là heo cho ăn tăng trọng nữa thì anh em tốn quá nhiều chiều tiền cám tiền này nọ thuốc thang chi phí phải bỏ rất là nhiều nhưng con chim bồ câu này thì à, người à, nghèo cũng có thể nuôi được này người mà muốn khởi nghiệp này cũng có thể nuôi dễ dàng có thể bắt được một số lượng lớn bắt đầu mình nhân giống ra sau đó mình bán rất là hiệu quả luôn anh em ạ và bây giờ chim giống ở trại mình nó là cung cấp là đôi khi có những thời điểm mà không đủ mà cháy hàng mà anh em anh em hiểu cái mức độ nó nó hot như nào là mình cũng hy vọng là những cái thông tin của mình mang lại là, là sẽ cho anh em một cái nhìn nó nó hay ho hơn với cái thị trường này và anh em cũng à, ủng hộ mình à, đăng ký kênh giúp mình để kênh mình phát triển nhé